Chào các bạn, mình là Ly. Các bạn đang lắng nghe Emily Baccarat. Sau những video chia sẻ về lĩnh vực Baccarat trên kênh YouTube của mình thì nhận được khá là nhiều những ý kiến, góp ý cùng với những chia sẻ trực tiếp qua Tele hoặc là Zalo. Thì trước khi vào với nội dung video ngày hôm nay, mình muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả anh chị em đã luôn yêu quý và theo dõi kênh của mình. Mình chúc cho tất cả mọi người mỗi ngày đều mang cho mình nhiều thắng lợi lớn trên con đường mà mọi người đang đầu tư và sự yêu quý của tất cả mọi người cũng chính là những nguồn động lực để hôm nay mình tiếp tục ra thêm những video nói về chủ đề tại sao mọi người không thể thắng khi chơi baccarat online. Thực ra nội dung video hôm nay cũng khá là nhiều anh chị em muốn mình làm video phân tích vì hầu như ai cũng đã từng mắc phải những lỗi lớn khi tham gia thị trường này, không làm mất thời gian của mọi người thì mình sẽ vào thẳng vấn đề. Đến thời điểm này, theo như những chia sẻ của mọi người gửi đến mình đều cùng là một chia sẻ là tại sao khi đầu tư vào thị trường baccarat online, tỷ lệ chiến thắng của mọi người là không cao. Mình biết câu hỏi này khá là được nhiều anh chị em quan tâm, đúng không? Vậy mọi người hãy cùng mình theo dõi video này để biết nguyên nhân tại sao nhé. Mình sẽ chia ra 5 nguyên nhân để anh chị em dễ hình dung ra là mình đang mắc lỗi ở chỗ nào. Ok, nguyên nhân thứ nhất là do lòng tham. Khi chúng ta tham gia các game online casino điển hình như là Baccarat thì tất cả mọi người đầu tư đều mong muốn mình có thể chiến thắng và mang về lại lợi nhuận cao. Tuy nhiên, không phải ai đầu tư cũng sẽ mang lại lợi nhuận từ thị trường Baccarat này mọi người nha. Quan trọng nhất là cách tính toán của mọi người sao cho hợp lý, không vì lòng tham hay ham muốn mà dẫn đến cái việc mất cân bằng và mất kiểm soát. Theo kinh nghiệm từ các chuyên gia đầu tư về thị trường Baccarat này, nếu anh chị em thua lên tiết 3 đến 4 tay thì tốt nhất anh chị em nên dừng lại để ổn định cân bằng tâm lý hoặc là có thể chuyển qua chơi một trang khác tuyệt đối không nên chơi gấp thép trong cái thời điểm này tâm lý chơi của chúng ta không ổn định và sẽ thất bại lớn nếu như chúng ta tiếp tục đầu tư tiền vào cái trang đó thậm chí có những anh chị em còn bất chấp vay mượn để tiếp tục đầu tư vào cái thị trường này vô tội vạ đây chính là những cái điều mà nhà cái vẫn luôn thích vì hậu quả của nó gây ra là mọi người sẽ mất vốn và còn phải gánh thêm khá là nhiều số nợ vì đã vay mượn ở bên ngoài. Ngoài ra, nếu anh chị em thắng liên tiếp nhiều ván thì tốt nhất là chúng ta cũng nên ngừng đầu tư để đảm bảo số lãi của mình. Nguyên nhân thứ hai là do mọi người nóng vội. Điểm yếu lớn nhất của những anh chị em tham gia trực tiếp vào thị trường baccarat này là chính là tính cách nóng vội. Mình nói nhé, nếu anh chị em không kiểm soát được cái tính này của mình thì ở bất cứ thị trường đầu tư nào chứ không phải riêng mình baccarat online cái tỷ lệ dẫn đến thất bại thua lỗ chắc chắn là rất cao nhiều anh chị em luôn có cái khái niệm đầu tư game casino đều sẽ phụ thuộc vào may mắn cái này không sai nhưng cũng không hoàn toàn đúng nha mọi người vì may mắn chỉ tiếm chỉ chiếm một số phần nhỏ thôi còn lại đòi hỏi anh chị em phải tập trung quan sát kỹ lưỡng tính toán hợp lý quan sát số vốn và đưa ra chiến thuật đầu tư cốt lõi để mang lại tỷ lệ chiến thắng cao hơn. Bởi vậy, khi mà anh chị không được nóng vội, thực ra cái thị trường baccarat online này nó đòi hỏi chúng ta luôn phải tập trung cao độ và việc ghi nhớ những cái ván bài trước nó sẽ giúp ích khá là nhiều cho những cái tay chơi bài tiếp theo nhưng mình muốn anh chị em lưu ý ngoài việc quan sát ra ấy, thì chúng ta nên tính toán hợp lý lựa chọn thời cơ để đầu tư tránh cái việc ờ, vội vàng hấp tấp sẽ làm chúng ta đưa ra quyết định sai lầm dẫn đến cái việc thất bại nhanh và nguyên nhân thứ ba anh chị em thiếu kinh nghiệm dù anh chị em tham gia bất cứ lĩnh vực nào cũng đòi hỏi chúng ta về kinh nghiệm để mang lại nhiều quyết định đúng đắn hơn và thị trường baccarat này cũng vậy thông thường về các ờ, người đầu tư mới đầu tư vào thị trường baccarat này thì tốt nhất chúng ta nên tham khảo học hỏi và chia sẻ với kinh nghiệm quý giá của từng anh chị em có thâm niên hơn trong cái thị trường này từ đó chúng ta sẽ kích tích lũy ra thêm làm sao có nhiều bài học quý giá và năng lượng kinh nghiệm cho mình hơn những người đầu tư baccarat online cũng chia ra rất là nhiều thành phần. Nếu những anh chị em chơi theo hình thức giải trí hoặc lựa chọn đầu tư vốn nhỏ thì anh chị em chỉ cần cố gắng quan sát để tìm ra quy luật của nó là ok. Nhưng nếu trường hợp những anh chị em quyết định đầu tư sinh lời cao và ờ, với số vốn nhỏ thì chắc chắn ta nên tập trung quan sát, tính toán thật kỹ để đưa ra những lựa chọn sáng suốt. Ngoài ra, anh chị em có kinh nghiệm thì việc lựa chọn khung giờ đầu tư mang lại khá nhiều thuận lợi vì vậy, anh chị em nếu biết đến thị trường này lâu thì cũng phải có khung giờ tốt nhất để đầu tư đúng không ạ? Và em cũng có làm riêng một video nói về khung giờ rồi. Mọi người có thể tìm những ai chưa biết thì có thể tìm kiếm để xem nha. Và nguyên nhân thứ tư là chiến thuật. Vậy các anh chị em có hiểu chiến thuật là gì không ạ? Chiến thuật là phương pháp, là cách thức mà chúng ta lựa chọn để áp dụng trực tiếp vào cái vấn đề để nó đạt được mục đích bởi vậy khi mà các anh chị em tham gia vào ở cái thị trường baccarat này ấy mà không có chiến thuật cốt lõi thì đều thất bại và đương nhiên những chuyên gia hay những anh chị em thành công ở thị trường baccarat này thì mỗi người đều trang bị cho mình những cái chiến thuật của riêng mình và rất hiệu quả kể cả là không phải riêng mình thị trường baccarat này cũng vậy anh chị em muốn đầu tư hay muốn kinh doanh thì cũng phải có một cái chiến thuật riêng của mình thì cũng mới đầu tư được thì một số chiến thuật cơ bản mà anh chị em có thể tham khảo như là xoay theo chiều gió hoặc là gấp thép 1 2 vân vân và nhiều những cái loại khác nữa. Những cái chuyển thuật này cũng đơn giản và dễ học nhưng đòi hỏi cần nhiều kinh nghiệm để áp dụng và hiện nay ấy, thì cũng có khá là nhiều chiến thuật hay và phương pháp phức tạp hơn đòi hỏi sự quan sát tỉ mỉ hơn và những chiến thuật này đòi hỏi anh chị em áp dụng phải là người có rất là nhiều kinh nghiệm nhưng nếu ok thì kết quả thành công rất là cao nha mọi người và nguyên nhân thứ năm mình muốn nói với mọi người là khi mà mọi người đầu tư vào nhà cái không uy tín việc lựa chọn nhà cái uy tín là một yếu tố quan trọng để quyết định việc bạn đầu tư có hiệu quả hay không vì sao mình lại nói như vậy vì nếu anh chị em lựa chọn đầu tư vào cái nhà cái không uy tín thì trước tiên việc giao dịch tiền sẽ không thuận lợi và rõ ràng kế tiếp các sảnh đầu tư không minh bạch và có yếu tố chèn ép hoặc thay đổi kết quả của mỗi ván tình trạng xấu hơn là đóng băng tài khoản không lý do cái này là đã có rất là nhiều anh chị em gặp phải rồi nha và ngược lại nếu bạn chọn đầu tư vào một nhà cái uy tín minh bạch rõ ràng thì mỗi giao dịch của anh chị em đều được giải quyết nhanh chóng và đặc biệt là những cái nhà cái này lấy uy tín để làm nên cái thương hiệu nên là những cái sảnh đầu tư cho kết quả rất là rõ ràng không có gian lận hoặc là gây bức xúc cho người đầu tư không tự ý đóng băng tài khoản người đầu tư nha mọi người cái gì người ta cũng sẽ phải xác thực hoặc là phải có những người yêu cầu thì người ta mới có cái trường hợp là đóng băng nha Ok thì đây là năm nguyên nhân mà anh chị em thường mắc phải khi tham gia đầu tư ở cái thị trường Baccarat này Nói chung là những cái video mình làm ấy chủ yếu là cũng muốn tốt và muốn chia sẻ về kinh nghiệm lẫn là kiến thức mà mình đã có được từ những cái kinh nghiệm của mình anh chị em nào thấy video hay ý nghĩa thì like và đăng ký theo dõi mình nhé thời gian tới mình sẽ tiếp tục ra nhiều video cần thiết hơn để chia sẻ cho anh chị em mấy hôm nay thì mình cũng đang có ốm ấy nên là giọng của mình cũng không được đảm bảo cho lắm nên là mọi người nghe không phù không phải ý thì có thể bỏ qua cho mình nhá. Thì sau cái video này mình còn muốn chia sẻ thêm rất là nhiều phương pháp mà mình đã áp dụng thành công nên là mọi người cùng chờ đón và ủng hộ cho mình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em ở những video sau.